your Surpas yang kawan yang aban kersiu kumjing hosni ngã phin se na ro nu cho phi khát chính y ngàn tê ban lo cả xa khi cùng đâu ia ngã phin se na ro nu cho phi khát chính y ngàn tê ban lo cả xa khi thui jing i Nga stang ban jing ngắm ti ngam svit na benta jong pi Wat la kular pim yo i Na pi ngắm na ban kia, ngắm kier Ngan phi ra pira i saktik siya ngã phin se na ro nu cho phi khát chính y ngàn tê ban lo cả xa khi cùng đâu ia ngã phin se na ro nu cho phi khát chính y ngàn tê ban lo cả xa khi